Bóng rổ, mau ném bóng vào rổ nào Trò chơi bóng rổ bắt đầu Bạn đã sẵn sàng chưa? Cuộc thi vòng 1 huy chương đồng bắt đầu Ready, go! Cẩn thận, nhím đang cản trở bạn Nhanh lên, nhím sắp đuổi kịp rồi Không được để thua nhím, hãy mau ném bóng vào rổ đi. Ném hay lắm. hết thời gian rồi, màu ném bóng, giỏi quá, bạn thắng hím rồi. Cuộc thi vòng 2 bắt đầu, cố lên! Ready, go! Ném hay lắm, Giỏi quá, bạn thắng hím rồi. Kết thúc vòng 3 thì bạn sẽ nhận được huy chương đồng. Ready, go! đã thắng nhím và chiến thắng trong vòng này. Xuất sắc, bạn đã giành được huy chương đồng. Hãy tiếp tục nỗ lực nhé. Trò chơi bóng rổ bắt đầu. Vòng 1, huy chương bạc. Ready, go! What? Giỏi quá, bạn thắng nhím rồi. Vòng 2, huy chương bạc. Ready, go! Giỏi quá, bạn thắng nhím rồi. Vòng 3, huy chương bạc. Ready? Go! nhím và chiến thắng trong vòng này. Chúc mừng, bạn đã giành được huy chương bạc. Hãy thử sức với huy chương vàng nhé. Trò chơi bóng rổ bắt đầu. Vòng 1, huy chương vàng. Ready, go! Nhanh lên, nhím sắp đuổi kịp rồi Sắp hết thời gian rồi, màu ném bóng vào rồi, thật tuyệt vời, bạn thắng nhím rồi Vòng 2, huyết chương vàng Ready, go! What? Sắp hết thời gian rồi Màu ném bóng vào rổ thôi Giỏi quá Bạn thắng nhím rồi Vòng 3 đi chương vàng Ready? Go! hết thời gian rồi Màu ném bóng vào rổ thôi Bạn đã thắng nhí và chiến thắng trong vòng này Bạn quả là thiên tài bóng rổ Huy chương vàng của bạn đây Wow.